Chiều nay, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi thăm chúc Tết động viên lực lượng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và nhân viên người lao động đang làm nhiệm vụ tại công ty điện lực Hưng Yên. Đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương những nỗ lực của các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã cố gắng nỗ lực cùng với các ngành các cấp góp phần giúp nhân dân đón xuân mới an toàn lành mạnh đồng chí đề nghị lực lượng chiến sĩ công an tiếp tục lập nhiều chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu đã đề ra. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc Tết toàn lực lượng và trao thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra phá án nhanh vụ án giết người xảy ra ngày 25 tháng 1 năm 2022 tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Tại công ty điện lực Hưng Yên, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Văn ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 của toàn ngành để cung cấp điện ổn định an toàn, phục vụ sản xuất của nhân dân. Nhân dịp năm mới, Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ công nhân, người lao động ngành điện hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ngành và tỉnh giao. Đồng chí Trần Quốc Văn đề nghị đội ngũ cán bộ người lao động công ty tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng điện thường xuyên, ổn định, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp để xây dựng mạng lưới điện cho phù hợp.